không mua là nhiều Hơn 200 Được rồi Sao đứng trong đây cái gì vậy? lên thằng nhá tao táng mày chết bây giờ đó mày có thấy được chưa mày giờ xong mày phải chết nào hiểu mấy này nhà mày nữa cho mày chết cha mày bây giờ đã quên vai estar muito nó làm gì cho thấy gọi nó cái gì đang làm cũng ngủ lấy cái chậu quét lên lấy cái ra ra cái quạt đi nó bụi lấy cái chậu quét lên vừa lên phía này ra nó ờ, ra Thank you.